chào mừng các bạn quay lại kênh Hàn TV thì hôm nay uh, tiện mình đi uh, uh, chợ hoa của Hóc Môn uh, mình phát hiện có một cánh đồng hoa rất là đẹp thì uh, tiện đây mình quay clip chia sẻ các bạn luôn thì giới thiệu trước cái địa điểm của cánh đồng hoa này thì cái chợ hoa của Hóc Môn nó sẽ nằm ở trên đường sông Hàn quốc lộ 22 và nó nằm từ đoạn Lê Thị Hà đến đoạn Lý Thường Kiệt đó. nếu các bạn đi từ Lê Thị Hà đi về phía Lý Thường Kiệt đó, các bạn nhìn bên phía tay phải các bạn sẽ thấy có một cánh đồng hoa rất là rộng à, đây đây là con cảnh cánh đồng hoa đó. thì ở đây nó có rất nhiều các loại hoa thì đây tiện mình sẽ đi mình quay từng cái cho các bạn coi ha ở phía này là thọ này có một dàn thọ rất là dài luôn à, từ cái chỗ mình quay đến chân tường ấy, là nó khoảng 100 mét ha trăm mét thì ở đây là nó trồng rất là nhiều à, hoa thọ à, thì các bạn à, nếu các bạn thích thì các bạn có thể à, chọn từ trong những cái rất là nhiều chậu hoa này cả trăm chậu hoa này những cái chậu hoa mà các bạn ưng ý nhất các bạn mua thì mình à, được biết là cái giá cả nó rất là rẻ à, nếu mà so với hoa các bạn mua ở trên đường hoa thì giá cái này nó sẽ rẻ hơn à, rẻ hơn khoảng bao nhiêu phần trăm á, à, khoảng 20 phần trăm à, các bạn ở xuống đây coi đó các bạn thấy ở đây có rất nhiều hoa nè đây là cái cái cánh đồng cái đoạn hoa thực dược à. À, thì nó là cái góc vừa nãy mình đi đi thẳng vườn hoa thì góc vừa nãy là góc bên tay phải đây là góc bên tay trái thì rất là nhiều hoa thực dược luôn thực dược nở rất là đẹp à, tí mình quay cận cận một bông hoa thực dược các bạn coi nha à, thì do mới là 27 Tết thì hoa là người ta làm là đa số là nụ thôi có một số hoa nó mới nở ra đây đây này nên hoa thực dược nở rất là đẹp à, này, đẹp luôn à, còn đây là có rất nhiều người đến tới lựa hoa nè lựa hoa hoặc là ngắm cảnh như cái anh này trước này anh quay clip nè à, như mình đó à, đây còn phía này là cái hoa này gọi là hoa long phục này. tết tân hai chân còn bên này là hoa sống đời thấy là sống đời sẽ đặt trên những cái trụ gạch nè, mình thấy là có rất nhiều cái trụ gạch đã đã không còn hoa nữa là do người ta mua đó hoặc là có những người đến đây để người ta chụp ảnh à, nên một cái vườn hoa cúc hai màu màu đỏ với màu màu vàng này, trộn với nhau thì người ta đến đây chụp rất là đẹp luôn à, còn có những cái cái hoa mà nó nhỏ chưa chưa có ra nó mới là hoa non thôi chưa có ra nó mới là nụ thôi chưa có ra hoa thế này để thêm một thời gian nữa thì nó sẽ nó sẽ nở thôi à. nếu các bạn muốn chơi lâu bạn sẽ phải mua những cái cái hoa giống như mình nói à, cực đẹp luôn tí nữa mình sẽ đi uh, đi sâu vô bên trong sâu bên trong là một cánh đồng hoa hướng dương rất là đẹp luôn ừ, rất là rộng thì cái này mình ừ, thấy là nó cũng khoảng vài ừ, rất rất là rộng không biết rộng bao nhiêu ờ, thì rộng ờ, đây là hoa cúc này cúc đỏ đỏ cúc vàng rồi, ờ. rồi bên này là sống đời bên này hoa long phục à, còn đi sâu hơn vào trong nữa là một vườn mai rất nhiều mai tí nữa mình sẽ đi vô cái khúc khúc mai để cho bạn coi là ở đây là có mai như thế nào nhé ừ. đó là tí mình mình đi đi qua rồi à ok đi đi vô vườn mai coi một xíu à, anh này đang xem có gốc mai nào được à, sẽ, sẽ lấy này đây thì ờ, do vườn rộng quá mà khi nào mình mua mình thích mình hỏi người ta mới nói giá chứ còn chứ không có người đi theo mình để, để thông báo giá cho mình thôi khi nào mình thích cái cây nào mình mình chọn mình hỏi giá thì người ta mới cho mình biết giá thôi nhưng mà nó sẽ rẻ hơn rẻ hơn các bạn mua bạn hãy nhìn góc bên này trên này rất là nhiều sạp hoa phía trên đó mấy cái mấy cái nhà mà có cái cái tum á đó đó là những quầy bán hoa ở trên giá nó nó cao hơn là các bạn xuống tận vườn bạn mua này giống như mua tận vườn đấy à. À, rất, rất là nhiều mai này thì do mới 27 thôi nên người ta chưa kích nở hết người ta mới mới để là nụ lấy cây rất là nhiều nụ có một vài hoa nở thôi à. còn bên này là cái cây hoa mà nó đã nở banh hết rồi đã bung hết hoa này à. cái này giống như kiểu để để quảng cáo cho vườn này mình thấy là nó nó nó để cho hoa nở hết chứ còn thường ờ, phải ờ, đến gần tầm 30 ấy người ta mới kích cho hoa nở ừ, thì chân là đẹp nhất à, còn đây là màu gà nguyên một dạt màu gà không ừ, rất là đẹp này. màu gà này chắc rẻ này tầm trăm ngàn một cặp thôi ừ. Thế, rồi thì người ta đến để chơi này trẻ con đến chơi khá là nhiều nếu mà đến cuối tuần á nếu các bạn mà ở trong thành phố các bạn muốn có chỗ để cho con uh, vui chơi giải trí các bạn hãy đưa đến đây nó khu viên rất là rộng bé có thể chạy nhảy rất là thoải mái ở đây là một số cái hoa mình cũng chưa thấy bao giờ đó còn đây là nó ươm ươm có dâu này dâu là lạt ươm này. Ừ, ờ, chắc mới là cây non này ừ. đó đây là hoa gì đó ở đây thì mình không biết đó còn phía trong này là một vườn à, vườn hoa hướng dương à, rất là rộng đó. Ờ. À, ờ, tí mình sẽ quay các bạn coi đó. Đó. Đó. đây đường đường vô vườn ở ờ, dưới đây là hoa hướng dương à, mình thích kiểu hoa này tức là bình thường nó sẽ có một loại là có một một cây duy nhất thôi một cái hoa rất là bự vươn ra còn đây cây này là xung quanh đều là hoa ấy à, đó là đẹp à, ong còn còn có ong đây nữa ha ong phấn cho hoa à, đây ờ, đi không cẩn thận là khi lạc lối như mê cung vậy đó trẻ con vô đây chơi là cực kỳ cực kỳ vui luôn thì thay vì đưa các cháu đi công viên các bạn có thể cho vô đây chơi không thu phí nha các bạn mình đến đây mà không thấy có dấu hiệu thu phí của vườn hoa gì hết vậy là mình mình thích cây hoa nào thì mình chọn mình mua thôi không thì thôi coi như đến chơi đến chụp hình cũng được là một địa điểm check in đó là khá là hay mình đây thấy rất là nhiều người tới đến đây để check in đó như các bạn thấy đó có một cặp đang check in đây nè à. đó, chụp hình post facebook thôi đó vườn rất là rất là dài nha à, nếu mà cái, cái cái đoạn dài tức là cái đoạn chiều rộng của cái vườn này em nghĩ phải 500 mét à, tức là cái này đi thẳng vô tường nó phải gần 200 mét là đi ngược lại cũng phải 300 mét nữa ừ khá là rộng à, clip bên đây cũng khá dài này thì à, mình chia sẻ các bạn mà thôi nếu bạn thích video của mình thì nhớ like subscribe kênh của mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều